Quyết tâm vượt qua mọi thử thách Làm nên những kỳ tích tươi đẹp Bầu nhiệt huyết luôn tràn đầy Mở ra một tương lai tươi sáng hơn Đất nước Hàn Quốc năng động Với những con người của nỗ lực và đam mê Đang cùng chia sẻ ước mơ với nhân loại toàn thế giới Dynamic Korea